Phương Anh Idol và Minh Sụ, những vị khách mời đặc biệt trên chương trình Không gian cảm xúc kỳ này với chủ đề Rồi một ngày mình nói về tình yêu. Tự hỏi lòng mình sao cứ thương nhớ, đợi chờ yêu thương đến khi nào tôi ra. Chốt xin giờ phần mình trái ngã xưa đời mềm nhoài âm thầm chiều bóng đá cay chuyện tình yêu phút chốc bỗng trở thành gánh nặng đã từng vui nay chẳng còn vui đón xem chương trình vào lúc 19h30 phút Chủ nhật 23 tháng 4 năm 2023 trên HTV7.